con ơi ờ, nhìn nè thấy không đây là cá mú cá mú nướng hấp hấp à mềm nhìn hấp dẫn không mày úp hai ngày đó hả <laughs> hơn không ừ, tối tối hả ừ. sao? Cheers! cái chừng mấy người sóc trăng thấy á sóc trăng thấy không thấy á có thiệt á sóc trăng của cò đi qua rồi hồng với uh... đi xương xương đi xương à. chị hồng xem nhiều coi xương ờ, quệ gì đó giờ chị chị chị hồng này có ờ, fan trên facebook đi vô coi hồng có canada mà nó không kia kìa không không gì tư á dạ hả hồng gì tư ở ờ, sài gòn dạ vô cái giá xào con trai mà nó không có được cái này giống như cày gì ta ngon đó cày á ừ. cày á mua mua mua mua mua mua cái đường cày ở bên mua lần qua đó thấy anh tăng qua là cái đường cày anh tăng á trời ơi coi chị chị không ăn này thịt cây hả à chó là à hả phải không phải chó chó đâu có chạy à mẹ cái thách đó à. đó là vừa không chị vừa hả cái này là um, heo rừng heo rừng hả dạ ở đây heo rừng nhiều lắm anh Ồ, heo rừng chuối lắm á thịt heo rừng nha con thịt heo rừng nha thành phố heo rừng heo heo thuốc đó đó đó đó rất là yên tâm là chết đi, phải chết luôn phải leo rừng my channel tonight. Just shot. Oh. Yeah. Hello. Hello. What's your YouTube channel? Viet. Viet. Flush. Flush. Flush means like uh, the shortcut for Florida, oh, U.S. It's F-L-U-S. Uh, Viet. F-L-U-S. Viet plus. I can see it. it plus. To me Not plus. Plus. <laughs> People start with the P, right? Yeah. Mine start with the F because it's the shortcut for Florida is F-L and ah. U.S. Okay. US is like USA. How many subscribers do you have? 9,500 something. Oh really? You make um, you make money on bands, right? Yeah. Nice. Not that much now, but maybe in the future. Yeah, I mean, 9,000 is still really good. Các là con chùa Phước rồi. Đâu, con, con nó mà normalin khác của các gọi là xe của xe fit còn con cái cái này nè hình ở dạ, nó dạ, dạ. đó. đủ nó cũng giống giống con normalin nhá ờ nó normalin mà mà, mà nó nó cái dãy con sao cái cờ đó ờ, ờ, ờ. còn mà normalin đó thì nó có một chút xíu dựng lên thôi cái này là là nó có cờ lên khúc từ khúc khúc dài vậy đó đó bạn cái cờ đó nó bắn trúng cái đó rồi từ rồi á rồi bởi vì con cò lai á con cò lai á con cá rút bờ một cò lai á anh bắt 15 năm tù ngạt rửa xe nó quất anh hết luôn có là bự luôn ừ, dạ, còn lại á em sẽ kiếm hai ờ, ờ hồi nói ờ, ta thấy em, đi, em kéo nè kéo đi con đó đó kéo nó kéo lên xong nó phì lên rồi bắt đầu em lấy cái dao nhọn em đâm nó để cho nó phì cái bóng tụt xuống nó, nó xuống nước á đâm không vô đâm nước mình nó vậy gì vậy nha chết không? chết không? Để coi, đồ nguyên con cá kia ra, con cá kia nãy giờ quá trời lâu Đang nướng cá giờ khét rồi kìa Oh man nói chuyện để ba bốn trăm đồ nãy giờ biết lâu nó còn chín <laughs> bây giờ nó thành nước ờ, nước mặn nó nước mặn nó trong khe à dễ là cái khe hơn là nước ngọt thấy ngộ mà khi mình đổ cái nước đầu tiên nó mắc yeah. Dạ. cái mình mua cái muối muối ừ. cái này pha muối hay là mình ờ, mua nước mặn no pha muối nó có muối nó bán bao bao giờ mình đổ xuống ừ, ừ. cái nước mặn tốt hơn không tắm nó tốt hơn dạ. lai tham hay là mình cả hai nó nó có qua mình chi có qua mình dạ. chi mà cái lưới này cũng dễ thay dễ thay lắm con gắn vô lên thay dễ lắm ở đây được chứ bên Cali lạnh lắm. Dạ. Cali vậy, cái hồ để chơi thôi, tắm được. Ừ. Không lạnh thấy mồ luôn. Wow. Nước lạnh. đó, Lạnh gắt luôn. Ở trên nóng thấy mồ ở dưới dạ. lạnh. Ở trên con của nhà tiếng á. Dạ. Ở trên đó là nó đây là tắm luôn đó. Bởi vì chẳng nóng. Nó nó mở nhưng mà nó có nóng lạnh. Nó nó mở hết lên rồi chứ khúc liên tục ra ừ. xong rồi làm ra đổ rồi cái đó rồi ăn rồi múc lên cho nó dễ rồi xong mình, mình đôi thịt heo gừng xào rồi đi giếm sầu lăng. <laughs> mấy anh dân dân bỏ ấy trời Cali qua tới đây không được mô hình với ảnh mà dạ. mô có về Nam ờ chụp chụp cho mày chụp dẫu chưa ừ, trước đi tại mình lên tăng tốc trước đi rồi chưa một hai ba một hai ba Rồi Quân, vô luôn vô luôn. Ok, một hai ba rồi rồi chưa rồi sao em xem cho anh ừ rồi cái có gì gửi gửi qua đâu thì à, gì sóc trăng cồn cát rồi hồ lô ẩm gì thì sóc trăng cồn cát lum la đúng không ừ. ờ, ảnh ảnh cứ cứ vợ anh có con mình có tí xíu à nhớ không ờ, mười lăm nữa ông ba chục tuổi rồi mười lăm nữa rồi ờ năm năm anh 20 em mới ra đời rồi nhà anh 40 em tròn 20 mà <laughs> không mà có duyên quá gặp đó à thiệt á đâu dễ gặp đâu dễ gặp qua qua ba mươi mấy năm rồi ở Việt Nam kế bên nhà ngắt dách qua tới đảo gặp bên đảo <laughs> qua tới Mỹ gặp bên Mỹ dạ. <laughs> gặp dạ. Dạ, về Florida gặp Florida luôn đó thì giống như em với hai hai hai thằng anh em rồi đỏ con sát bên là đảo luôn ấy à, rồi luôn rồi đúng luôn đúng rồi chưa cùng đảo luôn cùng đảo cùng đảo luôn hồi ở bên giường hồi nhỏ rồi biết chưa biết ngay kế bên nhà luôn nó ăn cắp xài em hoài à dạ. ờ. không phải cắp xài mà gió gió rụng tại vì nên còn xài nhiều thì tưởng á ừ. gió nó thổi vào hùn cái nó gấp bịch bịch bịch bịch cái chạy ra vậy hồi đó nó còn nhớ hả nhớ nhớ nó đi qua đây mười mấy tuổi mười phải không ở đó nó nó nó nó ăn đó nó tự nhiên tại bên nhà em là chồng trồng à, cát nhà anh đâu thì chồng sò tượng ủa mày lớn nó làm gió gớt gió thổi qua cái nó gớt bịch bịch bịch bịch hai tuổi thế hả tuổi rồi cái ngồi trong nhà mà canh gió rồi qua này gớt chạy gây lụm ờ. cười rất ra còn cái thà nó khổ mà à, cái thà đó mà không có không mới tao nói hoài nó mày vậy mà muốn đi dễ đâu ờ, có duyên á có phần nước nghĩ là anh nước nó mới đi được dễ đâu phone go down I got pushed in the pool I asked her for a towel and she's like I'm crazy Ông không ngồi bà con không có gì Nó đâu có diện gì nó bị đẩy vô ngam hồ rồi My phone was with me đẩy vô hồ. My phone was on me Man Đâu cái này có loại mới không? Loại mới đâu vô dạ, đâu dạ. I think the new one is waterproof I don't know đang đứng nè nó cho nó giỡn cái đẩy cái răng xong luôn cầm nguyên cái điện thoại châm xuống không sao điện thoại điện thoại mới không bị xài ờ điện thoại cũ là đi rồi ờ không lấy cái mũ của con cái mũ là đâu kiếm cái muỗng cho tụi ăn lên măng dạ ăn rồi không em mới đắp á mới làm rồi niêu lên cho niêu hâu rồi rồi rồi mấy cái này làm sao wow raw nè nước mắm nè múc ra nè thịt nướng thịt nướng bên đây thì à, cũng có món bây giờ mình lên nha dạ, lên một con lên lên không không được lấy cái gò mình còn tám mà thành nữa là bỏ youtube nha Dạ thành nữa bỏ ra youtube Về edit thôi mà có mất thời gian ai Tại mình quay lum la giờ phải cắt lại cắt ghép cắt ghép ờ, dạ. dạ Dạ Youtuber nghe bạn dạ, nói Ok Này là Youtuber Steven Chính nào Thôi sống sống lên này Ôi sống Không cá à, này Nó không có mùi Con kia Đấy. Đó, đấy. Đấy. Ông không con con ông đem về con. Nhớ cái này không? Nhớ cái này không? Em môi về Phật. Mua Phật. <laughs> Nóng chưa? Hả? Ăn nó dợp bên kia rồi. Hello hello. Hello. Yo. dân tàu bản nói tiếng miền thương gia tiếng việt tôi là sanh đẻ campuchia dạ bây giờ quên hết rồi về đây lâu quá rồi nghe gặp như lệ thổi không thôi rồi có đâu tụi là cái gì cuộc sân ông cũng lăn hết rồi sao vậy bà biết sao vì sao ạ à? con ơi với bông răng coi chơi ôn ôn ôn ôn ôn còn anh ôn ôn là em em đâu có nếu mà ừ. mà em cái nước việt nam mình á tại vì ở đó thôi giống mình giống mình trung quốc dạ. Trung Quốc á là bon bon nó cũng có hai tổng thống à bon là anh còn mà un un tôn văn vô hai đời hai đời tổng thống ờ nó giống thịt tăng giờ ăn ít lắm phải không ừ bây giờ ờ, ăn ít quá rồi ờ em cũng vậy nữa ba tưởng mình giống như lũ teo là hồi xưa á em xin lấy chợ mà ở nhà bà mỹ á em ăn mà ba sợ luôn á ừ. mà thân đó bụng hoài à ừ, mà, mà mà ở mỹ á ba ăn sao biết không nghe lời đó cầm play có bán cái đinh lên 5 giờ chiều bán cái mặt 5 giờ chiều cái hãng gần tí xíu nữa dạ, nó dạ, dứt hết rồi dạ, qua bên này á vô họ ở bên này nè mỹ nó đưa về không bảy, bà ác chưa có cứng ai di đà phật ai di đà phật còn thiếu sáu cái chấm này tới đây trước ba chấm ở ờ, đây ba chấm